Chào anh tôi Kem Nguyễn, chuyên gia đào tạo MB Việt Chiến để đỡ mất thời gian trong việc là tìm hiểu về mô hình kinh doanh, về sản phẩm, về khách hàng, về thị trường đặc biệt đó là về vấn đề rủi ro về tài chính và sự hiệu quả trong kinh doanh và ngày hôm nay Kem Nguyễn muốn giới thiệu đến các bạn một mô hình kinh doanh theo phong cách của hàng là thương hiệu của Tông Chi với thương hiệu của Tông Chi thì chuyên phục vụ các món theo phong cách của hàng như là công ty truyền thống, công ty uh, lắc phô mai, công ty nhân phô mai, công ty xúc xích rất là nhiều món ăn từ tteokbokki bên cạnh dòng tteokbokki có món ăn từ gà như gà cay Hàn Quốc gà sốt phô mai gà lắc phô mai gà lắc phô mai khoai tây chiên giò à, và đặc biệt đó là những cái món ăn như đồng mì sốt tương đen hay là kimbap. à, bên cạnh đó thì à, quầy tteokbokki đã được test ở những vị trí kinh doanh khác nhau như ngã ba ngã tư trung tâm thương mại hay là cổng trường học và đặc biệt đó là nhà quầy tteokbokki đã được à, hỗ trợ về giá để làm sao thì bán hàng tốt nhất trên các nền tảng như Grabfood, Berlin, Shopee và hiện trên các nền tảng mạng xã hội và trong video này thì mình sẽ kết thúc tại đây